thường là chú bán ở ngay chỗ ngã ba chỗ này rồi còn bán ở đâu nữa không chú ờ, bán chỗ này không à, à bán này thường là bán từ mấy giờ đến mấy giờ thì có khi bữa đi sớm thì 7 à, 8 giờ không chừng rồi dạ. có bữa thì đi 8 9 giờ. Dạ. Yeah. bán đây chứ dần chừng. À, ở nhà mình ở đâu chú em? Ở Ô Môn. Ô Môn trên này hả? Đó từ chợ Ô Môn mới chạy ra ngoài Ấn Dạ. Yeah. Ở đây vợ con chú đâu? bỏ đi vậy hai <laughs> gì người vợ bỏ vợ hả vợ chú năm nay nhiêu tuổi rồi chú ba năm mấy tuổi rồi năm mươi à, bốn rồi rồi con chú đâu trời ơi nó lo đi ra nó nhộn nhạc mà trời nó dạ. không có nuôi gì chú có mấy người con có hai người hai người hả chú trai người gái dạ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 còn bây giờ thì thêm bị tai biến nữa và kèm theo là cái con mắt chú bị hư nữa da mũ bởi vì giờ phước ghé lại đây để xem coi à, chú như thế nào nhé à, đây phía trước mặt cô chú anh chị đây chính là chú be đó ạ đây chú bằng áo xanh đó ạ chào chú be dạ. đang bán vé số hả dạ, rồi sao rồi vé số đâu chân rồi bán hết rồi hả dạ trà dạ, đặng rồi lấy uh, vô mới ra ờ à, dạo này con mắt của chú bị hư hết con nữa hay vậy đâu có ờ, cái này bị uh, cái hàng khùng nó cướp bên nhà nó, nó đánh đó con sao vậy bị gì mà sao nó đánh bị đi mặn về rồi nằm võng nó đánh ờ à. rồi nó đuôi luôn mấy năm nay đã ờ. uống thuốc chị miên à con ơi dạ rồi giờ vợ con của chú sao rồi nó à, ở nhà nó chầm nó ờ à rồi mình anh chú đi bán rồi mua thuốc hàng ngày vậy đó à, một ngày bây giờ là chú bán bao nhiêu rồi được có 160 giá rồi à, con ơi dạ bây giờ con dìu chú vô trong nha con uh, hỏi thăm uh, chú một tí xíu nha đi lại con gửi chú ít tiền để về trang trải hết vé số rồi sao mình không vô đi mình ngồi đây hoài vậy được chờ cháu chú chú đi không được chú đi chú té à đi té mà là phải uh... trời ơi cái giò lúc trước là chú ngồi xe lăn bây giờ là hết được rồi hả bị đụng gãy hai ba trường nằm thành phố đâu hết hai năm mới đi về ờ thì cách đây hai năm trước con đã thăm chú rồi đó dạ rồi cái ờ, chú mới đi về đây ờ về mới bán lại đâu chưa được tháng nữa dạ rồi à, chú với à... giờ hai giờ hai anh em con dìu chú vô trong nha con gửi tiền cho chú okay à, nếu mà con giúp đỡ được thì chú mang ơn còn chú để chú ngồi đây chờ bà kia bà xuống đưa với chú à ngồi thì mình ngồi trong lề cho nó khỏe tại ngoài đây xe cổ quá à. à không sao chú ngồi đây rồi chờ rằng lấy với số rồi thằng em nó xuống nó vậy hả ờ, trở về ờ vậy đó con giúp đỡ được thì chú mang ơn dạ còn cái chú bên kia là ờ, cũng bán hả ngồi đây hả à. chú đó còn nhiêu tờ mấy bao nhiêu tờ một trăm ờ, bảy chục vé mà còn nhiêu vé đó hả chú đếm hết nó đi con mua luôn cho chú rồi về sớm nha sẵn rồi giúp chú bé ở đây rồi ủng hộ cho chú luôn cái đó là còn chú bán nhiêu chú nãy chú nói là chú bán bao nhiêu tờ mới bán 60 chục tờ à tức là mình uh, lấy 170 dạ. rồi bán 6 70 tờ thì còn khoảng 100 dạ. thôi bây giờ con uh, sẽ đưa chú uh, ờ, 1 triệu 2 ha như là 120 tờ đi ha dạ. ok mẫu hết dạ. là lỗ hay lời dạ. là ok phải không đúng phải không à, qua bệnh à, lấy vé số giùm anh đây liêm rồi à, lấy tiền à, trong bóp anh trả giùm à, luôn một triệu hai đó có một triệu hai lẻ rồi nội đây là bán thường là một ngày chú giờ chú bán được bao nhiêu tờ chú bé được có mà trăm sáu rồi à, con ơi ngày cũng trăm sáu hả kiếm à. được trăm sáu à, rồi về mua thuốc sáu chục ngàn rồi tiền xe cộ có đi ờ, tốn tiền không tốn chứ nhiều bữa trăm ngàn tiền xe cái gì ghê vậy ủa bây giờ ờ à, trả tiền số rồi đủ ha rồi chú cũng về sớm luôn nghe dành sức khỏe nha chú có bệnh gì không hay là vẫn đi đứng được bình thường đi đứng bình thường, đi đứng bình thường ha dạ thì thôi còn mình nên mình trang trải được phải không à chú chú đó thì có chiếc xe quay phải không à, thì thôi con mua số ủng hộ chú rồi ha à, à, ngồi nương náo ha à, lấy cho anh đó hai triệu ơi trong bóp á dạ mà chơi sang quá vậy một ngày đi uh... đâu đại người ta cái giá đó xe ăn gì đâu mà đi về luôn ờ, trăm ngàn ừ. trời ơi dạ à từ đây ôm không con biết là rồi ngồi ở đây rồi người ta đi ngang ta có cho tiền cho bạc gì không cũng có có ha người thì 10 ngàn 20 ngàn có dạ. cho chứ không phải không có rồi lớn rồi cho đồ ăn à cũng đỡ ha yeah. Dạ. cũng đỡ đói có khi mà cũng đói chết cũng nổi <laughs> hồi lúc trước đó là vợ chú bỏ đi rồi vợ quay về lại hả à về lại rồi con à. rồi con nghe đâu chú bị tai biến nữa hả lúc trước bị tàn dạ. tật còn giờ dính theo tai biến cái giò teo luôn rồi kìa dạ. hồi xưa cô chú anh chị là hồi bước biết chú á là chú có chiếc xe lăn đẩy à, té lên té xuống còn giờ này đẩy xe hết nổi luôn rồi để ờ, thua rồi phải không thua ở đây con gửi chú 2 triệu nha dạ cảm ơn à, đây à, Phước à, tạm thời gửi cho chú à, 2 triệu dạ. à, sau khi về à, nếu mà có à, mạnh thường quân nào đó hay là cô chú anh chị nào đó hỗ trợ chú thêm á, thì con sẽ quay trở lại con gửi chú yeah. Dạ. coi coi có à, ai cho chú gạo hay nhu yếu phẩm hay cái gì đó yeah. thì dạ. con giúp con hỗ trợ được cho chú được phần nào đó hỗ trợ yeah. mà sao mày mình cứ đi bán hoài vậy một ngày bây giờ bán trăm sáu nè mình 60 ngàn uống thuốc nè rồi đi tiền xe hết trăm rồi rồi vậy là còn tiền đâu nữa hả có ai đâu xe lại vậy con con riêng của người vợ à tức là dạ. con riêng con riêng của người vợ mà đi lấy tiền xe mà lấy tiền xe chú ngàn trăm ngàn trời ơi thôi vậy, vậy nếu mà mình ở nhà thì vợ có lo không lo lắm hỏi anh ông là biết rồi à. dạ chú be năm nay giờ bao nhiêu tuổi rồi ta con quên rồi lâu quá quên rồi 27 giờ là 67 tuổi hả à. trời ơi 67 tuổi mà con nhìn con tưởng là chắc cỡ khoảng hàng 80 quá sương gió ha <laughs> bây giờ con ơi phơi nắng à, mà đi đái thì bắt buộc phải kè vô tuốt trong đó à, là chú phải kè vô hả ờ nhà ổng không à dạ chứ đâu có đi được ổng bò không à bò không hả ừ. dạ mà không biết chú ở đây mà chú con lợi dạ con hả à. hai năm trước con có nhớ cái đợt mà con ghé vợ chú bỏ đi không với lại à. có mấy bé gái ghé hay ghé thăm chú mua xe lăn rồi đó. đó dạ. đi cùng với đó, đó. rồi giờ mấy năm nay con cũng tới đang tính hỏi thăm chú bé gái đó đâu rồi còn có ghé thăm chú không không nghỉ luôn rồi hả à, rồi chú là từ bữa đó tới giờ cho tiền rồi xong đợt trước cũng gom được mười mấy triệu phải không à, có phải không gom đó. được mười mấy triệu gửi đó. cho chú đó rồi mua cho chú chiếc xe lăn nữa à. còn giờ thì uh, sạch hết rồi bán số bươn chải sạch nghe đâu đợt dạ. trước bả về bả lấy hết trơn phải không à. đâu hết chưa trời ơi chính con bả còn ăn cắp tiền của chú mà trời ơi thôi vậy giờ tiền này về nha giữ cẩn thận nha dạ. à. giữ cẩn thận chứ để mà về nó ăn cắp nữa là mình không có tiền nữa mình trang trải nữa dạ. sáng nhiều đây xuống đây nhiều xuống có tiền mua thuốc trời ơi khổ dữ vậy <laughs> nhà đó là nhà của bên vợ hay là nhà của chú bên vợ đó trời, ơi. sao mình không chịu vô vườn dưỡng lão hay gì đó ở không được con không chịu đi hả giờ không mình còn đi tới đứng giống như mắc nợ bà vợ rồi phải không đi nhớ vợ hay vậy <laughs> <laughs> <laughs> dạ con ai không nhớ con <laughs> rồi chú với vợ của chú là có con riêng nào không có, có đứa con nào hai đứa hai đứa mà thằng trai thì bây giờ nó bỏ đi ghe rồi đi đi nó theo ghe à? nuôi. không nuôi luôn ờ, còn nhỏ thứ ba là ở trong có chồng trong gạch thuê á ờ. rồi nó lo bên chồng nó chứ nó, nó đâu có lo được trọn vẹn đâu sợ bên chồng nó nói trời ơi ai đâu nói mình lo cho ba mẹ mình mà ai đâu nói ờ bên chồng nó khổ á như cái ơn ờ, ơn ờ, sinh thành ra mà mà nói năng gì nó cũng nó xuống này nó rước xuống hoài à, lâu lâu rước rồi có cho tiền không cũng có cho trăm trăm hả trăm. đủ tiền xe đi à. Ừ. rồi cái chiếc mà Lamborghini xe lăn của chú đâu rồi chiếc siêu xe xe lăn của chú vợ đâu rồi chuyển nhượng là dai rồi trời ơi chú đâu có dám bán bán nếu lấy gì đâu chú đi không rồi chiếc xe lăn nó giờ để đâu nó đụng quanh chơi trang luôn rồi má bởi mấy chuyện ra ngoài thành phố chú nằm ở ngoài hai năm à trời. tức là người ta chạy xe honda người ta đụng vô chiếc xe lăn của chú à banh chiếc xe lăn luôn à gọi xe lăn sửa chưa sửa đâu giờ bỏ nó đụng cái rồi hả ừ. chiếc xe lăn ở đó đó à, chiếc anh nằm ở đây nè à. rồi cái ờ, người ta mới bóc trả ra ngoài thành phố luôn à chuyển xuống thang tha chuyển xuống với tha luôn Trời đó, chuyển với, với thành phố luôn mình mình liền làm luôn hai năm trời vậy đó rồi ờ, nhỏ con của bà nhận diện nó này nó kia ơi đủ thứ cho con rồi giờ là chú là di chuyển là bằng lết không đó hả rồi lết rồi chứ phải rồi hai chân về teo chân sao đi được nữa hai năm rồi gặp lại vẫn hút thuốc vắng như thường không bỏ được <laughs> bỏ gì bỏ ha chứ không bỏ thuốc giờ ờ, mà chú có lúc đó giờ như chú không có nhậu phải không không chắc nhậu chắc giờ chắc không hai năm nay chắc cũng không còn đâu giờ dạ. bệnh tè le hết trơn rồi mười bữa rồi con không tới mười bữa nó ba bài ba ngày à, chôn rồi nếu mà nhậu hả ờ ba ngày chốt rồi thôi vậy thôi ha giữ tiền cẩn thận nha dạ. con về đừng để cho ăn cắp nữa dạ rồi à, dạ coi có, ờ, có duyên thì con quay ờ, đi ngang qua con ghé lại con gửi cho chú được cái gì đó con giúp dạ à, vậy thôi ha rồi con chào chú luôn nha hết dạ. cái số mà mình về sớm luôn đi dạ <laughs> rồi, rồi thôi vậy à, phước à, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha à lấy chung luôn không dạ dạ dạ ok rồi chào cả nhà nha